vậy ủa vậy ừ, cái gì vậy sao? Ừ. trời mấy bạn ơi hình như là mình nghe tiếng sam kêu cứu trời ơi yên tâm có phong ở đây phong cận siêu nhân đẹp trai hành tinh vũ trụ phải tự phải đi ra cứu bả thôi đừng có giới thiệu hoài chứ nó bả bả bả bị gì luôn á ok sam rồi sao đâu ủa, ủa sam ơi bà leo cây chuối bà đứng làm gì ạ à? ông bị không không tự nhiên tôi leo lên cây chuối làm gì ông nhìn đây kìa cái lạc heo tim mình kìa ừ. trời, ơi cái gì vậy trời trời trời, trời. cái cái cái gì một con khỉ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1 ngàn Trời trời, cái gì mà nhiều quá vậy Trời ơi, bà Sam ơi Bà, bà, bà làm cái gì, bà làm cái gì bà kêu đồng bọn của bà tới, tới đây nhiều vậy hả Đồng bọn tôi là khỉ, tôi là cá mập mà Ông đi không không À quên quên quên quên các bạn ơi Sammy có cái linh vật là con cá mập chứ không phải là con khỉ quên quên quên <laughs> ok ừ, đó cô là trời trời ơi trời thôi yên tâm đi xuống cái này mấy con khỉ này nó hiền lắm ủa mà sao tự nhiên bà leo đó bà đứng gì à ai mà biết được trời đất ơi tôi sợ mấy con khỉ tôi leo lên mà bây giờ tôi leo lên vậy anh ờ, bạn ơi hình như mình thấy có mấy con khỉ nó nó le nó bay lên trời luôn kìa bạn Trời, ui nó Wow, mấy con khỉ nó giỏi với ta, nó nhảy một phát nhảy lên trời luôn. Wow, Ủa, con khoan từ, mình, mình phải cứu Sam chứ từ nãy giờ mình lo mình đứng mình ngắm mấy con khỉ này làm gì trời. Ờ, ok, Sam yên tâm, tôi có cách cứu bài, yên tâm cái đứng im đó nha. Bụp. À! À! Chạy, chạy. cái gì vậy Sam? Cái gì vậy? Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Ai da, trời đất ơi, ông tin tôi lấy vào chỗ đập vào đầu không không? Ê ê ê, ôi trời, tôi xin lỗi mà làm gì ghê tôi cứu bà bà không cảm ơn tôi thôi nữa ờ, ờ nhưng mà nhưng mà khoan sam ơi bà yên tâm nha mấy mấy mấy mấy con khỉ này nó hiền lắm nó không nó không có gọi tấn tấn công mình đâu bà nhìn mặt cái đi đó dễ thương không đó, dễ thương quá trời dễ thương cái nè <laughs> ok ừ. rồi để tôi xem coi ui trời ơi mấy bạn ơi làng hero team của bọn mình đã bị loài khỉ xâm chiếm rồi bạn ơi trời ơi trời ủa, con này là con khỉ hay là con tinh tinh hay là con con con dượng vậy ta ủa hình như con con này là con con con con con khỉ bạn ơi đó con tinh tinh là nó sẽ to hơn à u <gasps> wow ui sam ơi cái con khỉ này nó nó cầm cái gì nè Trời nó cầm nó cánh luôn ui Trời ơi khỉ ơi mày kiếm ở đâu ra cái cái cái, cái cánh đẹp quá vậy Trời ơi cho tao xin đi được không Ủa trời, trời nó xong nó không thèm quan tâm mình luôn các bạn ơi Ai... Ủa mà Sam ơi tại sao mà trong trong làng mình tiên xuất hiện nhiều khỉ vậy Trời đó ông nhìn đi làng mình quá trời nè quá trời cái chuỗi nè nè Thì quá trời chuỗi này bây giờ mấy con khỉ từ đông từ tây từ nam từ bắc nó kéo lại làng mình nó sống luôn phải không What? Trời ơi là trời thấy chưa Mấy bạn thấy chưa Mình đã nói rồi mà trồng chuối trong làng nhiều vô Xong cuối cùng bây giờ mấy con khỉ nó nghe mùi chuối Xong nó, nó chạy đến đây thấy không Quá trời luôn Rồi riết rồi cái cái cái làng Hero Team trở thành cái sở thú luôn á trời Trời ơi trời Ây. Thôi rồi bây giờ ờ, bà để im đi Để tôi tôi sẽ rồi tìm cách giải quyết cho Bây giờ cách ờ, luôn à. tất nhiên rồi trời ơi trời Cái gì mà không có cách giải quyết đúng không Bây giờ là để tôi ờ. xem coi đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu xem mấy con khỉ này từ đâu đến chúng ta cần phải nói chuyện với bọn nó hiểu không tôi kiếm con khỉ là tôi nói chuyện với nó coi à, à đây ông ông phong ông ông biết nói tiếng khỉ luôn hả trời tôi biết mà tôi biết mà bà coi tôi nè đó bà biết tại sao không bởi vì loài người chúng ta trước kia là một loài khỉ sau chúng ta mới tiến hóa là thành thành thành con người mà cho nên là tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể nói chuyện được với bọn nó bà coi tôi nè à, ok ok có một à, có một bé khỉ ở đây nè để tôi nói chuyện với bé khỉ coi à, à, mày giờ nói sao mày bị điên à trời ông nói tào lao quá à. biết cách cái tiếng à, à, à, ok ok để tôi để tôi để tôi nói cho tôi giỡn nó coi tôi nè tôi <laughs> tụt tét tụt tét ờ ờ ờ ờ tụt tét tụt tét trời đất ơi tôi phải không bây giờ ông nghĩ sao đó là tiếng của con gà à à quên quên quên quên quên các bạn ơi quên quên à, <laughs> tôi tôi từ ờ, ờ, à, tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi tôi tôi nhầm tôi nhầm lại lại lại lại à, ok à, nè bây giờ nghe tôi nói tiếng của con khỉ nè à, rồi What the hell Ủa Nhịn, Ủa Nhịn Ủa Nhịn Sao? Bà cười gì? <laughs> Ông, đang nói cái tiếng của ông đó không? Ủa tiếng của tôi, Ủa tôi tiếng của tôi hồi nào? Là tiếng lợn đó không? Hả? Ở đâu là tiếng lợn làm gì vậy? Trời, Trời ơi đó Trời cái bà này ý ý bà kêu tôi là con lợn á hả bà, bà này bà này kỳ quá nha vô duyên vô văn quá trời trời, trời. tôi là không cần đầu lao bạn ơi mình là phong cận tv đẹp trai với hành tinh vũ trụ mà sam dám kêu dám kêu là mình nói nói nói nói nói tiếng giống con heo nữa bạn trời ơi trời ông nè thì y chang nhau là hai anh em xuyên đôi luôn rồi quá ra cho phép ra cho phép dù dằn quá trời ơi trời hay thôi lại tôi giỡn á chứ làm sao mà tôi nói chuyện với mấy con này được uhm, bây giờ à, tìm cách nào để dụ bọn nó ra khỏi làng đây ta con khỉ thì nó sẽ thích cái gì ta để xem coi ờ ủa, ủa khoan con con khỉ này nó mới nói gì nè hình như tôi thấy tôi mới thấy nó hiện lên gì nè sam Ồ, từ từ hình như tôi thấy mới thấy nó hiện lên hình quả chuối hay sao á hình như là nó nó đang nó đang muốn ăn chuối á thì Đó. thì ăn chuối mà bây giờ okay. làm sao ta tôi hiểu rồi đó đó thấy không nó hiện lên nè bây giờ á bọn mình gọi là đi hái thật là nhiều chuối ở đây đi xong bọn mình đưa đưa đưa cho bọn nó rồi bọn mình kêu bọn nó là rồi ở đây bọn tao bọn tao đưa mày hết chuối á mày đi ra chỗ khác đi là là bọn nó thấy hết chuối bọn bọn nó sẽ sẽ tự động đi đi ra nơi khác sống liền hiểu không uh, hay ta ờ ừ, được. được á bây giờ mình hái sạch chuối thế nào bọn này cũng bỏ đi à đúng rồi ừ. đi hái đi đi hái đi trời ơi trời cái gì chứ đơn giản mình chỉ cần gọi là hái hết cái đống chuối này xong đưa cho bọn nó là là được chứ gì nói chung á bạn là mấy con khỉ nè mình nghĩ rằng bọn nó tới đây là bởi vì bọn nó thấy ở làng của bọn mình trồng nhiều chuối quá cho nên là nó thích ăn chuối rồi nó đến nó hái thôi chứ có gì đâu cho nên là bọn mình chỉ cần hái chuối đưa bọn nó hết là xong Trời quá đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra Sammy này đúng là nước thiệt ừ, Để tôi ừ. hứa cái gì mà hứa Bà làm như tôi nói sai vậy ừ. Ôi trời có một cái cây chuối mà ba bốn con khỉ nó leo lên luôn hả bạn Trời ơi Ôi nó, leo kìa Ôi nó leo nó, ôi mà nó, nó nó leo nhanh ghê luôn á Sam nó leo hay ghê luôn á Trời trời trời Thôi mà Thôi mà, mà mà đây tôi hái tôi hái cho xong cái đống chuối này xong tôi đưa cho bà nó cho bà nó về giùm tôi tôi nhìn mà nó tôi nhức đầu quá ok hai hai hai rồi xong rồi sắp xong rồi rồi xong rồi nè bây giờ mấy bạn ơi mình đã hái xong hết tất tả chuối trong làng luôn rồi coi như là bây giờ không còn quả nào luôn rồi đó hey bây giờ nè mấy em mấy em tập hợp ở đây mấy em ơi mấy em khỉ ơi tập hợp ở đây tập hợp chơi chuối nè tập hợp đây tập hợp tập hợp bây giờ anh nói cho mấy em nghe nè mấy em đến đây bởi vì mấy em thấy trong làng của anh có nhiều chuối quá đúng không bây giờ anh đã hái hết chuối rồi bây giờ không còn trái nào đâu bây giờ anh phát cho mỗi đứa một trái xong rồi mấy mấy đứa gọi là đi ra nơi khác sống được không no, sao tôi thấy ánh mắt của bọn nó nhìn tôi có vẻ thèm thuồng quá ta rồi ông đang cầm quả chuối kìa ông nội ừ trời ơi mấy bạn ơi mấy con khỉ này nó thấy mình cầm quả chuối xong nó đuổi theo mình nó giành mấy bạn ơi ơi ôi mấy con khỉ này từ từ từ từ anh phát cho trời mấy mấy đứa đừng dí theo anh như vậy trời trời nó cào mình mấy bạn ơi trời mấy con khỉ này vô văn quá trời ơi trời lựa ừ, thật đấy cái quần không ơi trời, cái bà này vô duyên từ từ tôi xem coi ơi mấy em bình tĩnh mấy em bình tĩnh từ từ từ từ anh chia cho mỗi đứa một quả nha nha được chưa ủa, ủa khoan ui con khỉ này nó cầm cầm cái cục sắt nè ôi sam con khỉ nó cầm cục cái cục sắt nè sam oh ui còn có mấy con có mấy con tôi thấy ui này có con bên nó cầm cái cục vàng nữa nè hình như là nó muốn đổi đổi vàng lấy lấy lấy chuối hay sao á Trời ơi, lòi dữ vậy? Ôi, trời ơi, xịn vậy ta Vậy là chúng ta có thể đổi cục vàng à, nhầm, Đổi quả chuối để lấy được cục vàng luôn hả ta Trời ơi, nghe xịn dữ vậy trời Ồ, hợp lý, hợp lý nha Để, để tôi tôi thử đổi với bọn nó coi à, Đây, đây, nè Bé, bé, bé khỉ đáng yêu ơi Bây giờ anh đổi cho em quả chuối rồi Em đưa anh cục vàng nha <laughs> Ok, lấy đi nè Lấy đi, rồi ok, cục vàng của anh đâu à, à, Ủa sao rồi, ủa sao sao sao, sao nó cất Ủa nó nó cất cục cục cục cục cục cục cục vàng vô luôn rồi ủa vàng vàng đâu ủa ủa kỳ quá vậy mấy bạn tính ra là hồi nãy nó cầm cục vàng mình tưởng là nó tính đổi chuối lấy vàng chứ ai về đâu nó mình đưa nó chuối xong nào nó nó cất cục vàng vô luôn con khỉ này vô duyên vô ăn quá hãy dù hả mày ờ, ừ, thôi bây giờ mệt quá bây giờ bây giờ tôi nói thiệt với bà nha giờ thôi giờ tôi không quan tâm mấy con này từ từ đâu đến nữa bây giờ phải tìm cách để đuổi bọn nó ra khỏi làng mình đi chứ bọn nó phá làng hư nát luôn cái làng luôn á đó bây giờ dồn hết đi bây giờ tôi thấy khổ quá rồi tại đây nghe từng tiếng khỉ không à tưởng tượng bây giờ tôi tưởng là tôi là khỉ luôn á phong <laughs> trời ơi trời tôi nãy tôi đứng kế bên bọn nó bọn nó cào tôi quá trời quá đất tôi muốn gọi là tôi sắp gọi là bệnh với bọn nó luôn rồi nè hey, bây giờ bây giờ làm cách nào để đuổi bọn nó ra khỏi làng đây ta hey, khó hiểu quá khó suy nghĩ quá bạn heo ơi có cách nào không ai mà biết được thôi nhìn mặt mày ngu quá chắc mày không có cách nào đâu ha hey, hey, sao ơi mày có cách nào không mặt tôi vậy có cách nào không trời vậy có nghĩa là bà ngu hơn con heo này luôn hả trời ơi giỡn giỡn giỡn giỡn giỡn ơi hey, bây giờ tìm cách nào để đuổi mấy con khỉ ra khỏi làng đây ta để mình suy nghĩ coi con khỉ bọn nó đến làng của bọn mình bởi vì là làng bọn mình trồng nhiều chuối vậy bây giờ đuổi được bọn nó đi có một cách rất đơn giản ừ, đúng rồi một cách rất là đơn giản thôi đó chính là chỉ cần phá hết tất cả những cây chuối trong làng là xong trời quá đơn giản quá đơn giản luôn bạn ơi trời ơi sao ơi vậy mà tôi không nghĩ ra bây giờ nha tôi tôi tôi chỉ bà nè bây giờ bà bấm vô kho đồ đi xong bà lấy rồi. lấy cho tôi một à, cái cây rìu đây cái cây cưa nè lấy cái máy cưa đi đó ok rồi bây giờ bà phụ tôi cùng nhau đi cưa hết mấy cây chuối trong làng là mấy con khỉ nó không nó không ở, ở trong làng nữa hiểu không à ok hiểu hiểu hiểu rồi ok rồi rồi đi cưa đi cưa đi cưa đi mày hỏi ok hay tính ra dễ vậy mà sao mình không nghĩ ra ta đúng rồi ha bây giờ mình có hái hết mấy cái quả chuối á, thì bọn nó cũng sẽ ở ở lại đây thôi bởi vì bọn nó cũng biết rằng là cây chuối sẽ mọc lại thêm thêm chuối thế nào bọn nó cũng sẽ ở ở lại đây tiếp cho nên bây giờ chỉ cần phá hủy hết mấy cây chuối này là xong trời hết sức đơn giản <laughs> ok ở con khỉ đấy đang đang đứng trên cây chuối kìa có nên cưa không ta thôi tội nghiệp nó quá tí nữa mình cưa sau rồi giờ mình qua bên cây này mình cưa đi ok cưa nè tránh ra mấy con tránh ra coi coi chừng anh anh cưa anh cưa trúng đuôi bằng mày cái mày lụng mày mày rụng đuôi luôn bây giờ nè nha ra ra ra chỗ khác rồi tạm biệt tụi mày nha về nhà cẩn thận nha về nhà đi ở chỗ này không còn chuối đâu mà tụi mày đến rồi nha bye bye nha tạm biệt trời ơi trời Ai, mấy bạn ơi cuối cùng thì mấy con khỉ nó cũng chịu về nhà rồi các bạn ơi đó các bạn thấy không sau khi mà mình gọi là phá sạch mấy cây chuối trong làng thì bây giờ mấy con khỉ nó đã đi hết rồi nó không còn ở đây nữa Ai, cảm giác thế giới thật là yên bình mấy bạn ơi Ai, thôi được rồi